Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại cái trò MU huyền thoại à, Hôm nay sẽ là một video làm một cái điều mà anh em hết sức là quen thuộc và cực kỳ cảm xúc chính là xoay cánh các bạn ok chuyển luôn đây rồi mình có một ngọn lửa con rò đây rồi bỏ luôn nhanh một lông vũ con condor rồi 8 viên uh, tăng tỷ lệ được uh, tạo ra từ đối cộng 7 4 hộp trở lên ok chúng ta cần 30 viên trào tiếp theo 30 viên led 30 viên sầu và 30 viên ngọc sáng tạo ok à, tỷ lệ mắc của ép cánh cấp 3 là 40 phần trăm nha từ tệ ép cánh cấp 3 max là 40% chỉ được để 8 viên uh, Magic Stone Medium này thôi và mình sẽ cộng thêm uh, một cái mùa may mắn để tăng thêm 10% khi ép cánh nữa và chúng ta sẽ tổng là 50% max luôn rồi đấy theo công thức cũ thì uh, chúng ta sẽ đợi uh, con trao này nó tung viên trao lên đỉnh lần thứ ba là mình bắt đầu ấn ok công thức huyền thoại là như thế nào đây tôi hộp quá anh em ạ một lần hai lần nó lại bắt rồi nó lại bắt mất viên trao rồi nó không tung lần thứ ba một hai lại tung hai lần một lần này tung mỗi một lần này đổi chỗ này một kìa xong tôi bắt này bắt nghi ngờ xịt vãi nổi cứ bắt là mình bắt đầu run một hai kìa một hai ba rồi được một đợt win ba của Dark One và màn quay cảnh cấp ba của chúng ta đến đây là kết thúc và thành công như màn mỗi tội là quả win ba hơi bị ôm mô ok hẹn gặp lại anh em ở video xoay cảnh lần sau bye bye